tình yêu đến tình yêu gió đó vẫn là thật đó là chung tình đó mới xuân đầu nào là tình yêu đến tình yêu gió tình yêu gió ta đơn phương tình yêu đơn phương tình